Trên gian cận mơ, bằng giang thì còn có bờ Yêu chẳng cần cớ, thứ ta còn là cậu cơ Cả ngày thì nhung nhớ, đêm về lòng lại bơ vơ Cứ mãi mộng mơ về một chuyện tình sẽ thật bất ngờ Cứ chờ ngày đó, mà lòng thì hoài lắng lo Có một cơn gió, câu cùng ai trong chuyến đó, Chẳng biết làm sao chỉ biết ước ao sẽ đến một ngày một ngày cậu sẽ hiểu tớ tình cậu thế nào đâu phải là chuyện của hai người Đôi khi tình yêu đâu phải là cùng khóc hay cười Cứ âm thầm bên đời để đơn giản là được nhìn thấy câu cười Xưa nay đơn phương biết rằng là chó ăn xương Con tim ta thương những người nào có vẫn vương Chẳng biết có phải kiên cường thì đơn giản là ta chẳng bình Mạnh gian cần mơ Bám giang thì cần có bờ Yêu chẳng cần cớ Thứ ta còn là cậu cơ Cả ngày thì nhung nhớ Đêm về lòng lại bơ vơ Cứ mãi mộng mơ Về một chuyện tình sẽ còn bất ngờ Cứ chờ ngày đó Mà lòng thì hoài lắng lo Có một cơn gió Đâu cùng ai chung chuyến đò Chẳng biết làm sao Chỉ biết ước ao Sẽ đến một ngày Một ngày cậu sẽ hiểu uh anh cậu thế nào